Xin chào toàn thể tất cả anh em Đến với clip ngày hôm nay Chúng tôi à, tài xỉu Phú Quý xin gửi đến tất cả anh em Một bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất của 2022 Đấy, Đồ chơi này mới ra trên thị trường anh em, mới nhất Đây là máy báo rung, báo tài, báo xỉu Chuẩn gần như là 100% Đấy, Hay còn gọi là báo 123 Thì ngày xưa tất cả anh em chơi Thì mình cũng biết à, một số à, cái máy tương tự như là máy báo rung bốn mặt Đó máy báo rung bốn mặt thì cái máy nó như này nhưng mà nó chỉ có một hột thôi đó, nó báo nhất nhị và ngũ lục nhưng cái đồ chơi mới này máy báo tài báo xỉu hay còn gọi là máy báo 123 đó thì nó báo cả ba hột cho anh em anh em biết được cả ba hột thì mình biết được tài biết được xỉu biết được cả ba con luôn đó mình biết ba con thì cái tỷ lệ ờ, chuẩn và tỷ lệ chính xác của nó là gần như là 100% trăm và cái ưu điểm thứ hai của nó là hột là hoàn toàn không tang nha anh em không tang có nghĩa là thử không tang chứ không phải là không tang hoàn toàn đó nói là thử là không có tang tích gì cả thử nam châm thì là không dính không hít đó, cục thử cục đá là không ờ, không hít không dính và thử đèn thì sáng như hột chợ đó thử nước muối nổi đều ba mặt đó đó là không tang anh em có thể chơi uh, sòng sới đấu trường mình đều chơi được đấy ok hết anh em yên tâm anh em an toàn anh em tỷ lệ chiến thắng luôn luôn là cao nhất và bây giờ tôi sẽ à, thử qua trước cho anh em để anh em thấy là hột hoàn toàn không tang bao không tang luôn nha anh em đó đây là cục hít này cục 500 này đó, anh em thấy không đó, thử này không hít nha không hít đó anh em thấy không thử cục đá cục hít này không hít nha giờ tôi sẽ thử đến rọi đèn đó dọi đèn thì là bao sáng luôn nhanh nha anh này trắng đẹp sáng như ngọc trinh luôn đó anh em thấy không trong trong đẹp sáng luôn y như ngọc trinh luôn đó. anh em hoàn toàn có thể yên tâm để mình chơi cả ba hột luôn sáng đẹp trắng sáng mịn đó. ok không anh em đó vừa rồi là mình đã thử châm thử hít cho anh em anh em thấy là hoàn toàn không tăng tích đó. để anh em chơi bất cứ đấu trường sòng sới nào nó được an toàn và hiệu quả và cái nguyên lý ờ, hoạt động của cái máy này thì rất là đơn giản thôi đó, bây giờ tôi sẽ gỡ cái nắp ra cái máy nó nhỏ gọn thì anh em đút túi quần túi áo hay để đâu cũng được đó, tôi uh, gỡ ra để cho anh em thấy nó dễ hơn nó thực tế hơn đó, có công tác nguồn này bật lên đó. khi rung thì à, nó sẽ báo cái đèn à, đèn đỏ đó. thì cái nguyên lý của nó là một hai ba thì à, con một con hai nhất nhị thì nó sẽ báo một nhịp rung ngắn con tam thì nó báo một nhịp rung dài đó, còn 4 5 6 không rung thì anh em khi anh em lắc xong anh em biết cả ba con luôn à, biết bên trong là có những con gì máy thì do nó báo cả ba con nên nó sẽ chậm một chút nó mất khoảng độ 5 à, đến 10 giây đấy là anh em biết được bên trong có những con gì bây giờ tôi sẽ à, lắc thử cho anh em coi à, anh em thấy này tế luôn anh em để ý cái nhịp rung ở đây nhá đó rung ngắn là có nhất bây giờ tôi lắc này máy báo là hai nhịp rung ngắn đó hai nhịp rung ngắn thì nó có nhất nhị hoặc và một con à, tứ con ngũ hoặc con lục đấy thì cái này là đường xỉu 100% phần trăm nha anh em chuẩn không anh em đó hai con nhất một con tứ mình biết là gần như tuyệt đối chính xác 100% phần trăm luôn đó, tôi lắc tiếp này rồi máy không báo gì cả không báo là 456 tài 100 phần trăm hai con 5 một con 6 rồi con tam này rồi hai con tam này đó hai con tam có con 4 ờ, hoặc 5 hoặc 6 đấy thì cái này đường tài đường tài đó đường tài đó nó phản con con 4 Đấy. cái tỷ lệ phản chém phản thì nó ít lắm anh em và kể cả phản anh em cũng biết được hai con <laughs> anh biết anh em biết hai con tam thì mình đánh kèm theo uh, bầu cua hay sát cây nữa thì mình cũng không thể thua được đó bốn năm sáu tài một trăm phần trăm đó tài chuẩn không anh em đó một ngắn này đó, cái này thì là đường tài nha anh em hai bốn năm đó rồi vừa rồi có nhất hoặc nhị đúng không đó, nhất nhị có một con nhất nhị hoặc có hai con bốn năm sáu thì uh, cái này là đường tài đó, phản số 10 rồi con tam này đó tam nhất nhị cái này xỉu này hai ba năm xỉu số 10 chuẩn không anh em rồi có nhất hoặc nhị rồi rồi nhất nhị tam vẫn là xỉu đó, xỉu số 10 rồi có con tam rồi cái này là tài ba năm sáu đó vừa rồi tôi lắc cho anh em anh em thấy không rất là chuẩn rất là chính xác mình biết được bên trong có những con gì ít nhất là anh em biết chắc chắn luôn là hai con đó đảm bảo anh em là anh em chơi thứ nhất là không tang thứ hai là hiệu quả nếu mà chơi mà biết tài biết xỉu mà hột hoàn toàn không tang thì anh em chơi chắc chắn anh em sẽ thắng trên mọi đấu trường đó sự thật hiển nhiên rồi anh em nào muốn tìm hiểu hay sở hữu bộ tài xỉu báo tài báo xỉu này hay còn gọi hay còn gọi là báo à, rung 123 thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở trên màn hình đây đó, 0933 793 222 đó, hoặc anh em có thể kết bạn Zalo để mình tiện trao đổi và liên lạc đồ chơi tài xỉu bịp thì nhà chúng tôi rất nhiều loại khác nhau mỗi đồ chơi thì nó sẽ phù hợp với lại một dòng giới khác nhau anh em nào muốn tìm hiểu hay sở hữu nó thì cứ liên hệ hoặc anh em đăng ký kênh anh em đăng ký kênh thì à, trên kênh nó có nhiều video clip Đấy, anh em xem anh em sẽ biết được là mình tham khảo những đồ chơi nào nó phù hợp với dòng sới của mình Đó. cuối video chúc anh em là luôn luôn giành chiến thắng trên mọi sòng sới và sân chơi xin chào và tạm biệt tất cả anh em